cả năm luôn à mười năm luôn xong à quay cái này quay đường à quay đi trình à quay mặt tôi này cầm mặt tôi đừng đừng đừng tắt nhá hả quay mặt tôi này các bạn hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn nghe về cái điểm yếu của cầu hồ thuộc thành bắc ninh và chúng ta sẽ thấy sự rằng nếu như các bạn tập trung vào điểm yếu này thì cái BOT này sẽ phá sản không phá sản thì cái bột sưng lên nha à? chứ không phải đánh chỗ nào đánh kiểu gào gào nhau ra là chặn xe với chặn một xe này chỉ quá mà số êm hỏng Đấy đờ lên Lái bố đi từ hướng à, Hải Dương ạ à xoay vào cái biển này các bạn thích nhìn thấy cái biển là cấm rẽ trái đối với cả xe con Đấy. trừ vô tôi biết. đấy thế và xe phải này, cấm đến 12 tấn à, chúng ta thấy sự khác biệt đấy, tôi sẽ à, à, tôi sẽ đi vào đây để tuân thủ cái lệnh cấm xe phạt à, cấm phải đã em à, không à, hết hiệu lệnh đúng rồi ôi trời ơi <laughs> Và sang lái rất luật Lái như ô tô mà Giờ... à. Giao thông đứng nhìn là chán luôn Nhìn thấy sang là không muốn làm gì nữa rồi à. Thế bạn ấy thấy là hướng này là nó chỉ cấm 12 tấn Thế cái hướng kia này sao lại cấm cả ô tô con Trừ xe buýt Và từ đằng kia lại thì lại cấm cấm à, mà đi vừa lấy xe về mà tranh thủ có một cái clip à, hay à. À, mượn chỗ anh em để để trả tiền cho bạn <laughs> bạn văn bựa cái không rồi mai bạn lại đòi đấy xe thì xe thì à, sang tên cho mình rồi mà tiền chưa lấy một nghìn thế bây giờ xe là bao tiền tôi hỏi ông nhé còn ông bám như tôi không biết nữa chứ bây giờ đây là bao tiền thanh toán tiền này đấy, cho trong lựa chọn này mai là ông hớm một hồi chịu đừng có bảo tại tao tin mày nhá đấy là đấy là nào nào nào vào lúc này vào tiền tóm lại là bây giờ là xăng lát là muốn giả bao nhiêu không muốn giả bao nhiêu cả mà là bây giờ nhá không không vấn đề đấy không phải việc của tôi vấn đề tôi chả muốn trả nghìn nào cơ 50 triệu rồi à. mẹ nó coi con này thành năm mẹ 50 triệu đấy bởi vì mất hơn một triệu tiền à, mẹ viết hợp đồng mẹ rõ to là mình mất 806 trăm nghìn thuế đấy nhìn đầu nó đỏ kia mà nó rốt kìa <laughs> nào nói đây đấy đây đấy nhá à đây à, là xe là đỗ cái rồi tí khoe sau giấy tờ đâu rồi giấy tờ đâu đấy <laughs> mẹ trong này găm giấy tờ rồi ờ, đấy giấy tờ nhá đấy tính sơ sơ là gần 50 củ rồi đúng không tôi bây giờ là vấn đề ông lấy bao tiền ai à ba trăm ba mươi nghìn thì này thì đi phí gì đây phí bảo trì được bộ đâu định găm <laughs> hai hai triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn này đây, giấy cái giấy hạn này của tôi làm không <laughs> làm đéo đâu nhưng của tôi tôi phải ký tên làm bên bài ờ, kỳ nữa được rồi xong rồi đúng không à, bây giờ vấn đề có cái giấy hẹn ấy đâu giấy hẹn ờ, đăng kiểm đâu không có cần à ừ, đúng rồi cái này không có đúng không ờ. à thế bây giờ bao thì tiền bao tiền bây giờ là cứ biết là sang lát trồng đây 25 triệu 25 triệu nhá rồi, okay. thế bây giờ đắt trẻ tôi <laughs> không biết nhá đấy là vấn đề là trước là là bảo là 50 triệu đúng không à gần 50 triệu đúng không thì bây giờ là ông bị một số người tác động là ông bán tôi 25 triệu là việc của ông nhá mà tôi dùng sai mục đích mà như gọi là hứa hẹn anh em là việc của tôi nhá bởi vì là chính tên chính chủ chạy đi chủ của tôi ông, ông cứ dùng mà bây giờ thoải mái đi đấy, đấy, đấy ông quay tôi lại đây đếm tiền đếm tiền 20 triệu nhé anh em uh, đang chuẩn bị à, đếm tiền rồi <laughs> đấy, hôm qua mình vay họ hai chục rồi nhá hai chục rồi nhá Đấy đấy đấy bác cho bác chuyển 50. Ông đưa vào 25. Ông bây giờ còn tiền trong tài khoản riêng. Dạ. Đấy đấy đấy. Đấy. Rất đến thở đang tí nữa làm mất. Tiền xin nữa. Ở đây nó. Yeah. Yeah. chưa à tiền đến thì đéo lý thì nhầm 10 triệu là đủ rồi Ồ, chỗ này chưa đủ 20 đâu, có 40 tờ thôi Đúng rồi, rồi, rồi, được rồi Nếu bây giờ giả 2 triệu hôm nay, Nợ 3 triệu, 500 tôi mời ông đi cơm đã nhé Nợ 3 triệu Ờ à. Đấy, bây giờ đến chiếc Quay, quay rõ nợ 3 triệu nhé, xong rồi bạn sang đây trước một tí là xóa bài <laughs> Đây nó tiện, đấy bây giờ Thế này là của tôi nhé Xe của tôi rồi đúng không? Đâu, đây đây đây đây đây đây đấy à xin chào thì trong cái trong cái điện thoại này có cái rẻ đâu nhỉ đây ra xe à, ra, ra xe có có, xe có. À? trong cái này là bà tin đang làm ở đây 25 triệu này bây giờ chỉ bảo đi phát có 25 triệu đấy là việc của ông tôi cũng biết vấn đề là tôi mua của ông bằng tiền mà tôi biết là tại sao nó thế thôi đấy, anh em à, đi uh, xe phe có đây ngoài đây có ngoài đây có đấy. Vậy tại sao lại như thế vì cái xe này là à, ý tưởng nó được đưa ra ở đây nên là bây giờ xong thủ tục là phải đưa nó về đây để bắt đầu đấy bác nhìn nhá đây biển số xe này 21C này hai hai bảy này đấy, đăng kiểm <laughs> đăng kiểm này con này này đấy thì phải đi dung là mầm này bảo dung đấy bây giờ đấy là phải đưa nó về đây vì bản chất là em đăng ký yên bái nhưng mà em không mang về yên bái gì cả em à, quyết là để đi chơi với mọi người cho nó vui mọi người đồng ý rồi đấy đây đang ở bên thăng long nội bài nhá còn cái việc em dùng ở đây không là việc của em vì họ dạy họ hay họ tin em thì sẽ chơi theo cách của em đấy. cái này là đi qua bốt nghiên cứu đấy bây giờ sẽ tiến hành đầu tiên là em sẽ dán cái mặt em vào đây trước rồi à... thì anh em vẽ gì vào mặt thì vẽ sau Trước <laughs> tiên thì em sẽ dán cái mặt em vào đây trước để anh em nào à, ủng hộ tham gia những cuộc chơi của em thì mọi người có quyền được tự mang à, à những à, logo của mình đến đây dán quanh nó không à, hợp lý là được đấy tại sao hôm nọ em nói rằng là sẽ à, 2018 thì bởi vì này à, nếu mà chúng ta dán cao nhất là 10 18 phân thì nó sẽ được rất nhiều đội dám đây đấy và 63 phân thì tại sao thế vì em đo rồi lý do thế này thứ không phải là 63 tỉnh thành thứ nhất là vẫn là 63 tỉnh thành nhưng quan trọng là chỗ này 63 phân nó vừa đẹp đấy <laughs> chứ không phải là đấy nhá bây giờ em triển khai à, dán dán nó vào mặt em vào đây đấy à xin, xin mời đồng chí văn cầm tiền nhân nợ có 3 triệu đấy à, mai đừng có bảo là ông lừa tôi à, à đưa đây quay ra để dán đây là đây, đây, tay dán rồi đây đây, đây bây bây bây giờ là tự ờ, đình sang dán cái mặt đình sang đây, đây, ờ, đây. vào xe dẫm chân lên mặt tôi đã nhá ừ, ờ, dẫm chân lên mặt này dẫm chân lên mặt thế còn à, anh em mà ai vẽ cái gì lên mặt thì cứ vẽ vẽ chữ lát hay à, chữ không nhựa hay là vẽ cái ấy cũng sao cả ông làm đây ông còn cẩn thận thì ông còn dán đình sang như bà thì sợ ông ăn bắt rồi <laughs> ông đi số điện thoại tên tuổi với đây dán à? đè lên không dán hai bên rồi mà ghi thông tin là thôi rồi họ bắt mình lại tính thế sao chú in ờ, in cái số điện thoại ở dưới ở chỗ dưới ảnh này không là số điện thoại ờ, địa chỉ có biết dán không có biết dán không vâng, đấy dán cứ dán ạ cho trên cái chữ tí hơi chéo tí tự, tự tay bóp dài nhá cả nhà <laughs> thôi thôi được rồi thôi thôi được rồi quốc động thủ thế được rồi cầm đây cầm đây cầm đây để tớ dán nhá đấy mỗi ông dán được biết đây đấy dán đầu xe mấy cánh cửa thôi đấy là chỗ của tôi yeah. Dạ. còn những anh em khác thích dán cho khác thì mang dán đây to nhất là chỉ được có à, à, đây là những chỗ dán nhá còn à, nội quy là cao là 18 à, phân à, dài 20 à, 63 phân là cùng thế còn à, bé thì tùy cái nào kệ vâng không nói tục chị Hoa Nguyễn nhá Đấy, em lừa này rồi mua xe này còn rẻ hơn giá chất vụn <laughs> đấy các ông đang lợi dụng dám vào mặt tôi đấy nhá từ nãy giờ dám vào đây đi nhá <coughs> nó phải dán chết đấy nhá đây đây được rồi để, để nó cân ở dưới hả sang tên sang tên. vừa vừa sang tên mà bây giờ phải bóc đi chứ đấy bây giờ là phải chơi kiểu là đánh là kiểu đi chơi đâu là phải phải lộ danh tính không để họ à, không giấu danh tính để họ cười họ lại bảo là à, mình chơi đánh du kích với họ đấy thế còn à, em chơi mang lại đi chơi đâu là quyền của em nhá hứa chỉ hứa rằng là không hổ thẹn với à, chính bản thân mình thôi còn mấy cái đội à, nọ đội kia kệ nó còn trong lúc mà em ấy thì em sẽ sử dụng à, đôi lúc thì nhiều người thấy có thể là sai mục đích hay không đúng chỗ đấy là có thể là chiến thuật của em à. ở <laughs> à. đây là hội trên sóc sơn nhất chào bạn à đấy <coughs> kệ nó thái bình trên quốc ạ à. nó nó phẳng phẳng đẹp đẹp vào để tôi phải viết lên luôn đấy thật đấy nhỉ Đôn Civic đâu rồi, à, đang Thái Nguyễn đâu rồi Nói luôn nha các ông mà dán nó không đẹp ấy là người ta là là, là cười mặt tôi mà nhổ mặt các ông đấy chứ <laughs> chào bạn Hiền nhá chào uh, giả vờ hết nhá à. đấy ông mà dán không đẹp là người ta <laughs> cười không phải dán ừ. nó phẳng là còn vẽ nó còn dễ cười mặt tôi nhỉ ờ, à? Đấy. Mặt thì là mặt sang rồi còn anh em muốn viết muốn vẽ cái gì vào đấy thì cứ vẽ <laughs> vâng cách làm mà ờ, của chúng tôi nhưng mà đôi khi thì chúng ta sẽ hiểu nhầm chứ ạ à, đôi khi là cách làm của chúng tôi nhưng mà nhiều người muốn rằng là cứ phải công khai hơn hơi hết cách làm của, uh, của bạn là gì ra thực tế chưa nói ra thì bạn chưa hiểu bạn nó bắt tù và chạy con cha sang nhà xóm thế là nó vừa chửi cho mà mình không được việc thì hoa nhỉ cách làm của chúng tôi là tuân thủ ta ờ, là cái việc cái xe này sẽ sẽ là do thằng dở người như tôi điều hành <laughs> chính chủ luôn à, anh Hùng ơi xe chính chủ luôn sang tên em rồi giấy đăng ký đăng kiểm bình thường chơi nó phải thế chứ và tí nữa em sẽ dùng luôn cái xe này để à, thông một BOT không phải ở đây và khả năng là nó đi còn nó còn đến đây phát cả nó còn không về kịp cơ <laughs> khả năng cao là khả năng cao là đến kia là là là là đến kia là nó còn bị thu luôn đấy nên là phải chính tên đến chủ với em không ạ thế là nó phải à, chính tên đến chủ với em <clears throat> cái này được mà bởi vì mình vừa ấy trong chưa kịp dán được mà cái cái tên này chưa yeah. chỉ cần có cái thông số là được đấy còn là kể cả là chấp nhận việc nó đi alo không phải Nguyễn Đình Trang ấy bác ơi em là Trần Đình Trang ơi vâng vâng vâng anh có đây không anh vâng vâng vâng vâng à, đi vào rồi hẹn ơi vào đi lại phòng vào lúc uh, vâng vâng vâng đấy bác ơi đấy nhá em đang em đang có việc chút đó nhá à. à. vâng vâng vâng, vâng. Đấy, ông dán ông đẹp là người ta cười mà mặt à, tôi ờ, <laughs> nhổ mặt ông đấy. <laughs> đấy cầm nó tớ tí nữa không được anh anh nhìn ấy đây là gọi là tay con gái đấy kéo à đời là nó cứ không bằng phẳng như này đúng không cái cái theo em là cái này bỏ cái, cái đấy bỏ cái đấy nhăn rồi nhăn rồi nó nó nó không phải nó chỉ chỗ này chỉ bé thôi Ô, còn cái thớt của em để bỏ lên ngay dám nó này. Ơ mình tự dám lên mặt mình cũng sướng hơn để nói dám lên là mình à. Ơ. Đâu thấy không? <laughs> Đúng không? Mình mình. có cái điều này thì mình có thể là được rồi. Đúng không? không nhưng mà phải dán cái đường trước này cái in cái bé bé thôi thôi cái này to to quá ôi rồi đâu lúc in nhầm mình nghĩ là cái bản to này chưa dán luôn thoải mái kiểu chơi kiểu xỏ lá kiểu học đòi phong thủy ấy 39 cân để hiện là năm nay 39 tuổi đấy chưa cái này này to quá chưa <laughs> cái này thì không hợp với đội quy về dán đằng sau này phải dán đằng trước à thôi xé đây đấy, tự mình xé mặt mình còn hơn nó xé mặt mình yeah. <laughs> nhiều người bị tiêm chở mình tự đành đạp bằng sướng hơn nó nha thứ 500 là tôi mời ông đi cơm ờ, 3 triệu là tôi nợ này có xé mày mất cái này rồi nhanh tay quá lại nếu mà chả biết cái xe có mở có mở được cửa để ra vào không chưa có chìa khóa chắc chưa có chưa bàn giao chìa khóa à có quên không mặc cả đội này đổ dầu cho mình ôi vơi rồi phải chết là tiếc <laughs> quên không mặc cả ở đây mình dầu nhá kiểu ra vốn rồi chứ <laughs> con chảy dầu thế nhỉ sao chảy dầu gì nhé đổ thừa đổ thừa à? vâng cầu hồ chị hoàng thế đây Ờ, em à, sẽ đến cầu hồ chơi thôi còn đảm bảo là đúng à, pháp luật không gây ùn tắc không gây ảnh hưởng gì cho ai cả chứ không phải như những người nhiệt tình có mức để nó úp để hết vào bàn bao này 21 c à. Đấy, ờ. đấy nha mà lộ như thế này rồi mà mà vẫn bị úp sọt thì phải chịu thôi <laughs> Ờ. này dán thấp xuống này để cho anh em đúng rồi để anh em dán bởi vì thực ra là, là mình để này này thực ra để 15 phân này thì 10, 18 19 phân này thì người, người ta, người ta mới đọc được cái này là không phải ấy đâu mà là sáu mấy phân từ đây đây này mình tính chỗ này này chứ không phải là không phải xỏ lá phải hợp với nó đấy chào bùi kiệu rồi cảm ơn giàu đấy trong này có để tiền không nào đấy? Để tiền không? Ai dạ, ôi trời ơi Này còn để nguyên rác từ năm kia Ờ tí này à, ờ, Nó dọn dọn tí, tí, tí này, tí này mang à, kiểu dọn dọn, dọn nội thất <laughs> Đấy à, nhất là em à, chỉ nợ bạn à, bán xe cho em có 3 triệu thôi nhá đấy <laughs> à ờ, hớm mà phải chịu nhá <laughs> à, đây là chú ờ, Trần Đình Sang là không bằng khoảng lắm nhỉ mai chỉ bé bé này thôi nhỉ khoảng 19 phân thôi nhỉ thôi đành đành mai nạo cái nhưng mà phải chụp cái khác mặt khác thằng này láo nhỉ thằng này láo vậy <laughs> đấy à việc uh, quảng cáo uh, văn phòng uh, lưu động của tớ để uh, uh, chủ yếu là thông chốt bot như thế này mà thông chốt uh, uh, móc lốp là làm sao mà thông được dán <laughs> ra mặt đây ông này ông còn uh, dán mẹ tên đình trang như bạn trước xuống cứ bảo xe sang đấy đấy đúng rồi vui là chính hiếu nguyễn ạ tiền bạc là phù du ờ, con cu là tất cả đấy hai ông dán đấy nha xấu ông trách đấy. các ông không à, đưa chị hoa lên hình luôn nhỉ không lên được à? à đây rồi đúng rồi ơ chị hoa không lên nhỉ bắt à? ừ, rồi ừ. bật rồi bật rồi bật rồi chị hoa lên phát trực tiếp ông chị hoa ơi đâu rồi ừ. Đấy. À vâng thôi à, Chưa chắc à, các bạn nên nhớ rằng Việc chúng ta làm hôm nay với chúng ta là không hổ thẹn với lương tâm thôi Với bản thân mình thôi Còn chưa chắc chúng ta việc chúng ta làm đã tốt hơn cho xã hội Nếu như mai sau người ta chứng minh rằng Việc chúng ta làm là đang làm xấu với xã hội Thì đấy là việc là, là do cái tầm hiểu biết của mình và thời thế nó thay đổi <clears throat> Đấy Đấy, anh em thì rảnh rỗi cứ đến đây nha tớ là tớ lại bỏ bom đây tớ lại té đấy bây giờ <laughs> đấy. Đấy nhá, à, ai rảnh rỗi thì ra đây nhá, nửa đêm mà sáng ở đây à, vắng người. Đấy. Anh em là lại à, đi à, chính xác là này lịch trình của em là bây giờ là em sẽ đi uh, từ đây về uh, bắc ninh đi qua cầu hồ đến hưng yên uh, nói phép gì đó hoặc là em sang thảnh thái bình mai đi uh, cái hội gà của chú uh, liên đoàn gà mái tơ của đội anh em thái bình thành lập đó là bọn em chú đấy uh, ăn ké bữa đấy. không nếu mà nếu mà đúng lịch như thế còn nửa đường mấy em bị thu xe rồi là phải chịu là bóc lệnh chờ là phải chịu nhá đấy, đúng đấy. <laughs> sau đó là em lại mang xe về ờ, đâu để việc của em đi sau nhá vâng chị gọi à vâng em phải hỏi chị ơi thế tiên chào mọi người đấy nhá bạn đừng hy vọng ờ, gì nhiều vào tôi cả mà bạn ờ, thích thì bạn hãy làm và nếu tin tôi thì làm theo của tôi <laughs> đừng hỏi nhiều quá tôi cũng biết cái gì đâu <laughs> chào mọi người ờ, tạm biệt ờ. năm nốt à năm nốt à năm nốt à năm nốt sao à cái này quay đường à quay đi trình này quay mặt tôi này cầm mặt tôi đừng đừng đừng tắt nhá hả quay mặt tôi này các bạn hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn nghe về cái điểm yếu của đồ hồ thuộc thành bắc ninh và chúng ta sẽ thấy sự rằng nếu như các bạn tập trung vào điểm yếu này thì cái BOT này sẽ phá sản không phá sản cũng gồm sưng lên nhá chứ không phải đánh chỗ nào đánh kiểu gào gào nhau ra là chặn xe mới chặn một xe này chỉ quá mà số êm hỏng bay đầu lên bóng lái bố chuyển là cấm rẽ trái đối với cả xe con Đấy. trừ vô tôi biết đấy thế và xe phải cấm trên 12 tấn à, chúng ta thấy sự khác biệt đấy, tôi sẽ à, đấy, tôi sẽ đi vào đây để tuân thủ cái lệnh cấm xe phải à, ấn phải đã em thế. Cái kia là là không không à, biết hết hiệu lệnh cũng cả ôi giời rồi có sang lái rất luột. lái như ô tô mà ôi giời à giao thông đứng nhìn là chán luôn nhìn thấy sang là không muốn làm gì nữa rồi thế bạn ấy thấy là hướng này là nó chỉ cấm 12 tấn thế cái hướng kia này sao lại cấm cả ô tô con trừ xe buýt và từ đằng kia lại thì lại cấm cấm à... chị cái này đây gì à xin chào Đấy, và ở đây thì à, các bạn thấy ở đây là không có biển chỉ dẫn có vấn đề là tại sao lại đi đi như thế nhá Đó. Sam ơi Sam Sao em ờ, đỉnh cấm anh vẫn thấy là ờ, đây em nhìn thấy từ con kia ra là 12 tấn chả có lý do từ đây này cấm cho con à đây thì em vây lại anh đứng ấy chứ đấy đúng không hả à? anh đố gọn vào xong mình nói chuyện trong dưới đây thì bây giờ anh đố gọn đâu không được bây giờ là lái cái đấy là không hết mà ngã tư thì không được lùi anh không thấy biển hướng dẫn thì có nghĩa là anh vẫn được đi qua ở đấy thì em là bên bản mà anh gấu hẳn vào trong cái cho nó ờ, gọn trong nó chị ăn à đây à, đây thôi đứng đây nhá đây <laughs> đâu à, chào đấy đấy nhá xin chào không đánh chấp được cái này thì không phải là chúng ta đúng không đâu làm sao ông đi cái gì để căn cứ ông cấm thôi à biển của ông thì đặt tận đây mà đường này là bần 12 cấm 12 tấn thế thì các ông là đang uh, kinh doanh hộ hả tôi vẫn nhìn thấy cấm 12 tấn mà cái đê này là đê để thiết kế cho 13 tấn đâu đâu cấm đằng đầu ngoài kia là 12 tấn đi vâng, vào vâng, ừ. thế tại sao ở đây lại cấm cấm xe con cái này là cho sở giao thông vận tải sở giao thông vận tải là đang bán đổ à hay là đi làm thuê cho cái đội bot này, này thì em cũng không, không, không trả lời vấn đề là anh cứ đi và em cứ làm biên bản mà ôi anh anh có em, tiền nộp phạt anh thử đứng đây em đảm ờ, bảo bảo đảm đó à, thế thì bây giờ anh cứ đồ bây giờ em không cho anh đi thì anh làm nào được xe ở đây là anh không thể quay đầu được bây giờ ngã tư là cấm lùi rồi ở đây điều tiết giao thông thì mình phải vấn đề không anh nó không thấy gì vướng mắc à ở đây đỗ đây nha anh tắt máy nhá em em yêu cầu anh đỗ đây nhá được anh tâm em, em không yêu cầu cả em yêu cầu anh thuê em, em vừa bảo là anh đỗ đây cũng được đấy bây giờ anh em... đỗ đây đấy à, anh bật cảnh báo nhá à, thôi cái chẳng cần tắt đâu vừa vừa mua đây bình dầu không cần tắt đâu không tắt không cần đi đấy đấy bây giờ làm sao đấy đây nhá anh nói nhá này chỗ là kia anh vừa đi ra không, nhưng mà để đảm bảo gì mà anh anh rảnh lên anh đảm bảo rồi chứ anh thích đi hướng này không anh cứ thích đi hướng này với anh đây là hướng này là anh đi được anh thích đi hướng này đấy anh thích đi hướng này đấy còn các em không ai cho anh đi đâu đằng kia là 12 tấn cấm 12 tấn không có lý gì từ đây đi ra là cấm cả xe con đấy. không có lý gì đây là cấm cả xe con mà đằng kia là cấm 12 tấn mà đằng này vẫn đi vào bình thường vẫn là cái đê này các ông kinh doanh hộ người ta làm sao mà ông lại bảo là, là thanh tra cấm à, cái này là là là ăn thuê rồi nhỉ làm thuê cho doanh nghiệp rồi đây là điểm yếu duy nhất để đánh sập cái trạm này là tuyến đường này tuyến đường này là tuyến đường được thiết kế cho 13 tấn trên đê ngày xưa còn bây giờ đang nâng cấp lên đang nâng cấp lên thiết kế là xe 30 tấn thì có cái xe nào được đi qua đây sao lại cấm đúng chưa đó xe cớp nha đó xe xịn nhá đăng ký đăng kiểm có nhá thế cho có nhá bây giờ bảo không. lùi ở ngã tư là mình không lùi rồi vì ở ờ, trong luật giao thông đường bộ là không được lùi ở nơi giao nhau rồi mình có lùi đâu à. à. nào anh có được đi không ờ đi thoải mái đi này tự, tự nhiên nhá này này này anh bảo này khi người ta ấy là phải có đàng hoàng chứ phải tự nhiên mà bắt máy ra quay anh đâu nhá anh chưa làm gì cả em thấy đủ thì em cứ làm thôi nhá đấy bây giờ em không cho anh đi mà bây giờ em bảo anh lùi ở đây là anh không lùi bởi vì chỗ này là nghiêm cấm đi đường khác là đường nào Em nhìn thấy đường này nó đang đi như thế này nhá dạ. Xe đi đường kia lại đó nhìn cái biển 13 tấn Vâng à, Sao đường này lại cấm cho con Mà đường bên này vẫn cái đường này mà lại đi được ờ, Vẫn xe như thế đi được Cái này là là chỉ có à, Ủy ban tỉnh Bắc Ninh bán độ cho cho doanh nghiệp ấy chứ Làm sao có chuyện này được Đường này là thiết kế tiền của nhân dân Người ta đang thiết kế là 13 tấn ngày xưa mà bây giờ người ta đang nâng cấp cấp lên là 30 tấn rồi Bây giờ công lại cấm về xe con ờ. thế thì dân ở đây người ta đi vào bằng cái gì người ta đi bộ à ép phải đi qua trạm thế cái dân người ta ở đây người ta sống đây đi bằng cái gì thoải mái đi bằng đeo bằng tên mà quay anh thoải mái anh thì cho quay luôn anh không động em đâu sợ anh có anh có bỏ nỗi động em đâu đúng rồi đấy lấy ý kiến thì lập biên bản đi ừ. thì lập biên bản mà lấy ý kiến chứ không phải lấy đâu ra ý kiến hả à. à đấm cái gì nhỉ đi rồi mà anh vớ vẩn xe bé con con đây này mà xe này là gì trên này là tiêu chuẩn là bằng xe con thế này này ừ vừa đổ đầy dầu đấy nhá nổ hết bình dầu là chết đấy nhá à. <laughs> đây xe to như thế này đi trong ra này không cấm mà không được cấm ở đây tôi chưa kể mấy cái ông này vừa nãy bỏ lọt tội phạm tôi còn quay được hết rồi nhá ở chỗ kia nhá với mấy cái xe có à, quá quá khổ nhá chở hàng cầm cành nhá tôi còn chưa tính sổ nhá nên là đừng à, nó làm ăn là một kiềm chế nhá kiểm soát được thì làm không nghỉ đấy <laughs> đây không cho mình đi đường này mình thích đi đường này từ trong vào đây là cấm 12 tấn bây giờ không cho mình đi Vâng. Đấy, đây là điểm yếu à, hiện tại là tôi nhìn thấy điểm yếu của cầu hồ nhá đường này không có lý do để cấm mà họ lại cấm cả xe con ừ. Vâng. Sao anh? Vấn đề gì anh? anh anh em mình không lại nhau. Em anh em mình không lại nhau, vấn đề em thích đi đường này. Vì em bây giờ em thích đi đường này. Vấn đề của em là em đi con đường này để em vào kia em có thể ngồi chơi kia hay em ngó lại được vấn đề của em Rồi. vấn đề là em cứ đi ngày mà anh đủ điều kiện anh cứ là bên bản em cấm anh đâu nếu... giờ à, anh nói với cả sao này Nha. Nếu như anh giải thích với em rằng đường này nó đang bị ách tắc, đang bị tai nạn Thì em sẽ không đi vào Nhưng em đi vừa đi ra rồi Rồi Đấy, vừa đi đường kia ra rồi là nó cấm 12 tấn Nó cũng như bên này, bên này bên cho vào được, này bên này không cho vào được Thế này thì chỉ có bán độ cho BOT thôi, chả có gì cả Đấy. Đấy, anh giải thích nhá. Cái thứ nhất bây giờ nếu mà em có vấn đề gì, em không? thích con đi con đường này. xúc đúng không? Hoặc không em không, không hợp lý. Đúng em không? không bức xúc mà em chỉ thích đi con đường này. Việc của em là đường này, ở giữa cái đường này mà phải đi ô tô vào. Đấy, ở dạ. giữa cái đường này. Em không uh, em rất là nắm được rồi đúng không? Ở ờ, đây à? không nắm là để để bọn anh còng em à? còng đấy. À, không em đang nói đấy. Thế là tại ờ. sao mà những người mà không hiểu biết mà cứ lao dầm dầm đâm mầm mầm lên trong là bị nó bắt hết vào trong này mai này bảo rửa đèn quá em đến đây hỗ trợ nhân dân ô con khỉ về đây em đủ điều kiện em nhìn thấy chỗ này là như thế em cứ đi đấy anh thích thì anh bắt đây đấy cầu xe nhốt xe hả cầu hồ nhá các bác nhá ở đấy là việc thực hiện theo biển đúng không mình người ta đã cấm biển rồi thì... vấn đề là tôi nhìn thấy ở đây không có biển hướng dẫn không có biển tôi đi đường nào để qua được cái đường này nhá tôi nói anh nhé chưa có biển nào tôi nhìn thấy đây là phải đi qua đường nào để đi qua được cái đường này và đây là đường quốc gia công thổ có phải đường nhà các anh đâu tất nhiên là không chào đúng không đấy đường quốc gia đội đội này còn đói mức độ trốn cái đội còn đói cái đoạn ngô này À. Dạ. Đây là, là láo nhất này, đây tại sao là cấm cả xe con đi vào mà 12 tấn ra đằng kia vẫn 12 tấn cả. Đây, lại còn cấm cả xe con. Số em ở cửa xe kia hả? À? Không đọc tí nữa. <laughs> đấy bây giờ em thích đi qua đường này việc của em ở đường này đấy em đi vào là cứ là bên bản thôi đúng không còn bây giờ nơi giao nhau là nơi không được lùi bây giờ à, mà em lái non rồi em lách lùi đấy anh lên lùi luôn hộ cái cái này là bán độ thì nó mới thế này chứ làm sao có cái chuyện này được cái cả cái cầu này sửa đấy thế vừa không mẹ vừa thu phí vừa gỡ bỏ được hai hôm lại dựng lên thu tiền mà trong khi làm một tí trong cái đường này để cấm tiền xe này ta đang đi đúng không tiền có phải tiền này ta đâu đúng không đây bây giờ những người dân ở đây họ đi xe bằng vào bằng cái gì nhớ ông xưởng xẻ này họ kinh doanh họ sống bằng cái gì hả đúng không Tôi qua thoải mái đi anh vô tư mà anh thì là, là... Đấy, à, thì bây giờ tôi muốn đi qua đường này vì công việc của tôi đường chỗ kia Đấy, à, ở giữa cái đường này Tôi đi thử đằng kia vào rồi Thử đằng kia vào cấm 12 tấn cũng như bên này Đấy, đây, đây ông cấm tại sao? Đây là cấm cả xe con vào Chỉ có bán đồ ở đây thôi Mà đường này là không đi qua được cái trạm này Thế thì chất nên là cái đường này là đường bán đồ đấy thì Ông sửa này nâng cấp nốt cái đường này ra đúng không? Sửa to đây cho đi vòng quanh chứ là ông Làm luôn cái trạm thu phí đây này Thế là đéo là chạy được vào được đúng không đây này chuyển cái trạm thu phí lên đường sát trên cầu này đây không nhà đâu bây giờ để để không gây cái tranh cãi này là các ông trả muốn chuyển cái trạm thu phí lên trước cái cầu cầu này giữa cầu này đúng không thế là dễ đừng đeo nào cũng không được gì <laughs> ba xin chào này chết hết dầu anh chết hết thôi là, là Đấy, hết chảo đấy vừa đổ có một bình đầy ấy. Anh ơi, có việc trong này à? Có việc cứ đi đi, tiền em trả cho nếu mà phạt. <laughs> Đúng không? Ờ, tôi đi vào để xử phạt cái mà tôi xin đâu. Xin chào. Ờ, à, chào anh. Tôi đi vào để các anh xử phạt cái mà chứ tôi có xin đâu. Vấn đề việc của tôi ở chỗ kia. Wow Mà xe chạy ra mà hôm nay không ờ, không ờ, tai nạn gì trong đấy mà lại cấm nó, nó, nó bất hợp lý đằng kia thì 12 tấn vào đây vẫn 12 tấn thì thoải mái thế sao đây là cấm nên đường này phải xe con đấy ha ha ha tiền của mình không phải tiền của họ đâu đúng không có phải tiền doanh nghiệp đâu đúng không bán đồ nhá à. đấy nên là mỗi một lần chúng ta đánh một cái trạm bot nào chúng ta phải chọn ra điểm yếu thực sự của nó nằm ở đâu và khỏi bị sai nhá quay thoải mái đi tôi đi cơ mà ông không cho đi gì ông không cho đi nhá đúng không tôi đi vào cho ông xử phạt đấy mà đúng không nói là người đỗ đấy họ thái độ anh ơi anh xuống xuống xe với em đây xe em vẫn chỉ này mà em vừa đầu tư con này 50 USD 50 nghìn <laughs> Đấy đúng rồi, anh cứ khóa để đây họ bảo không cho đi, anh cứ đỗ đấy Đi vào để nộp phạt cái mà, có cái gì đâu đúng không rồi tí nữa mình đưa cái clip vừa mà móc lốp chỗ kia ra thì đừng có trách nhá không chữa được đâu mình vừa quay rồi không thể không cho người ta vào người ta vào được đúng không bắt người ta phải đi qua bot để trả tiền có chỗ này bây giờ tôi đi vào cho ông lập biên bản cơ mà có phải đi xe to vào gãy cầu đâu gãy cầu chứ đêm cầu cơ mà đúng không ở chỗ này là lùi là không được vì ngã tư này lùi là không được trong luật giao thông là không được lùi nơi giao nhau bình thường mình lùi ẩm ẩm nhưng hôm nay mình không lùi <laughs> đấy các bạn muốn đánh ở đâu thì phải tham khảo phải tìm hiểu chứ không phải cứ dầm dầm lao lên như mấy ông quả lại bây giờ mẹ sáu thằng nó, nó, khởi tố rồi các ông vào nó mà chữa mẹ các ông chỉ cào phím thôi phải tìm hiểu sự thật nó là như thế nào điểm yếu ở đâu điểm ờ, sai của nó ở đâu đồng hồ nhá anh ơi là bên bản cho em đi cái mà mấy ông ờ, thanh tra giao thông công chính thế này là bên bản cho đi cái Đây bản cho đi cái Để tôi đi vào cái tôi vào chỗ kia có việc Việc của tôi ở giữa cái chỗ kia kìa Đấy Quả xe 50.000 USD nhá, Khánh Vũ nhá dạ, Đây Ai cơ? Em không biết anh Dũng bảo anh phải thông cảm Bây giờ em cũng nghe máy ai cả Nghe máy nó ảnh hưởng vì em có công việc ở đây Đấy, em không biết ai cả Đấy, anh đừng đưa điện thoại người khác cho em Nhớ đâu người ta hù dọa em là anh với em lại bảo là anh hù dọa em đấy Rồi, rồi, rồi Đấy Ê, làm việc làm việc cứ đưa điện thoại cho người thân nhớ người ta dọa giết em là anh nghe em nói anh nhá có căn cứ đấy mà anh vừa nói bảo dũng trọng em có vấn đề gì là, là các anh là lên đấy nhà anh nhân xuân trưởng ờ, trưởng vâng, ba ba năm chín bảy hai vâng đấy vấn đề này em đi đường này thì nộp phạt việc của em ở đây đấy có việc phải đi thôi nhỉ đường nhà mình mà cứ vào thôi à. <laughs> đúng không đường nhà mình mà mình có việc mình phải vào thôi nhỉ Tôi nói ông nhé đường kia là vấn đề là cái đường này nó thiết kế cho ngày xưa thiết kế 13 tấn bây giờ nó đang nâng cấp rồi thành 30 tấn rồi chả có lý gì để cấm xe này à. chứ sao chắc ăn nhưng mà ở đây là đường ngược chiều thì bên này có một làn khác rồi nhá thì đây mới gọi là đường cấm thì đấy là đường ngược chiều đúng không thế ông đặt luôn cái chạm ông ở đây thì ai cãi nhau ông làm cái gì anh nhận em không rõ ràng thì con đi đặt luôn đây này xe đây tôi bảo nếu mà để tôi vi phạm thì để phạm đấy nhá chờ các anh lâu quá hết dầu tôi chết thì không tính bằng tiền đấy tắt máy nhá tắt máy nhá tí không nổ được là lại kéo đấy đó. Đấy. Xe vừa mua 50.000 USD bây giờ còn không nổ được. Tắt máy rồi còn khó nổ còn chết đấy chứ để. À. <laughs> đấy nhá mọi người à, nhìn đấy mà à, nếu mà có tham gia và đấu tranh thì phải ôn hòa để à, đừng có cọc gào lên này người ta giữ xe người ta cẩu xe thì lại bảo không cho cẩu không cho kéo đấy là việc của họ không phải việc của tôi à. chứ đừng có gào lên là không đi thế bây giờ người ta tôi yêu cầu đi vào đường này nếu họ cho tôi đi đường này là tôi lại đi chứ đừng có đừng có việc là không đi đứng lên để phá đấy mới là tội gây rối đấy chứ không phải là cứ ờ, ờ, ờ, phi bầm đến đây mà cãi nhau làm gì cả cãi nhau nó phải đúng đấu tranh nó phải ôn hòa nó phải đúng đừng có có đá văng mìn đến đây đó. không phải chỗ nào cào lên là phải đánh chạm này đánh chạm kia chả hiểu đéo thì đánh nhưng mà nhốt bẻ vào yeah. bây giờ tôi thích đi qua đường này anh đủ cái thông cảm mà mạng nó bị à, sụt tí à. bây giờ cấm ở đây nhá nói luôn các anh này này cấm ở đây các anh phải có biển hướng dẫn tôi đi đường nào các anh đi, đi, đi, đi qua kia trong cái cái nhà dân người ta đang ở đây thì người ta đi với cái gì vào đây người ta ở đây người ta đi vào gì vào đây mà cái đường này đường thiết kế của nhà nước có quy định thiết kế có phải cộng tư các ông nên đây cấm được đâu ông có bảo sở sở ra cái gì nhưng mà là cứ lổ máy xe đi vào thôi à, để lấy biên bản lấy biên bản nó về thôi để... còn bây giờ là xe này là mình không lái nùi được mình lái nó lắm đó còn họ hỏi giấy tờ thì mình có giấy tờ à. thôi thống nhất là bây giờ cứ đi vào để lấy biên bản nhá để đi cho nó được việc thôi ông đừng có lái tôi lái nó bắt dây cho một thằng thôi bắt cả ông ở đấy mệt lắm Mình có việc trong này mà Mình phải vào trong này Đi cái đường kia nó không hợp phong thủy Chứ phải trước tiên Đi cái đường kia nó không hợp phong thủy Mà đi đường này Mà đường làm phạt mình cũng đi Bây giờ lập biên bản xong thì là không cho đi nữa thì mình không đi Còn chưa lập được biên bản mình thì mình cứ đi à. Hả? Được chưa? hãy thêm lùi các bạn đấy không ờ, đâu chỗ này mà đang lùi nhá mà thằng nào nó đâm dầm bắt vào đít là tội to lắm đâu là dạ, chị à? tông xe lơ ở trên cao tốc kia anh em ăn mình nữa. Còn nó lùi xe lại. Đấy. Đấy nha các bạn thấy nhá, hiện tại là gần như là tôi à, một mình đến đây với à, chỉ hai ba anh em tôi không phải là vấn đề gì cả chúng tôi đi qua đường chứ không phải cái việc đến đây để để, để uh, tổ chức dàn xếp uh, dọa dẫm gì họ cả à. <clears throat> biển cấm biển cấm đấy đấy Yeah. <laughs> à, thế là bây giờ không cho mình đi thế thế mình làm sao để đi vào được chỗ kia à các bạn à. Ờ. Đâu, ờ, mình để xe đây mình đi bộ vào đấy làm việc xong mình ra mình lấy xe về nhá khả năng là họ này dừng cuộc chơi rồi lại tắt đi à xin chào chào nhá đi vòng khổ đấy mất uh, mất chục nghìn tiền xăng ờ, gỡ được 35 ờ, nghìn tiền cầu thôi lại tắt đã vì họ trốn cái đồ làng cái đồ chả tịch gì hay đâu <laughs> chào mọi người nhá chúc vui vẻ nhá ai cầu hồ băng ninh nhá à, bye bye ừ.